chất ngon Hay chọn chất sơ sao phải chọn khi có bảy ốc mới Vì chanh thanh mát, ít calo Thêm chất sơ tương đương một quả táo Hỗ trợ tiêu hóa Bảy ốc chất sơ mới Hỗ trợ tiêu hóa Thỏa sức ăn ngon